dòng bếp ga dòng trên thị trường là gì nhỉ hiệu bếp là Paloma thì bếp có cái model là n 36 h thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây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 ổng ở bên cái mới xong này ổng thành đó nè thì ờ, tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây tôi sẽ mở là hai bếp nấu và bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh đẹp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 thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có cái đáy dày à, khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng cái nồi đáy mỏng vì nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió nó thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì biết nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được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 pin đó đây các bạn thấy đây cả hai bếp nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã giảm nhiệt độ cao đây tự động bên trái của tôi đây, là 301 và bên phải đây là 330 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì à, để mà khắc phục vấn đề về pin đó khi mà các bạn mua bếp ở, ở cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một viên pin sạc một pin sạc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 đây phía bên phải tôi đã tháo ra trong tính năng nước cạn nồi đây còn sạc à, pin á để nhận biết là khi nào pin đầy á thì các bạn có thể quan sát là hiển thị trên ổ cắm sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin ở đây và để mà nhận biết pin yếu á các bạn quan sát đèn thì sẽ biết đây khi đang sử dụng á mà thấy đèn thì chớp ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, sạc vào đây tiếp cho khóa ra thì ờ, như ban nãy tôi đã nói á ở cái pin sạc này á nó sẽ có đây là hai cực đó là cực âm và cực dương là dấu cộng và dấu trừ thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn lắp pin vào bên trong sử dụng á, bạn lưu ý á, chúng ta sẽ hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài như thế này và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin đó thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin thì các bạn sẽ buộc một cái lò xo này đây móc một cái đầu lò xo này vào phía đầu cực dung pin đây nó sẽ có lỗ nhỏ đây các bạn móc vào như thế này để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này đây để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra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 thì cái thời gian hẹn giờ tối đa ở đây á nó sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nước nấu nước những ăn mà các bạn có thể dự đoán trước thời gian chính của nó đây để mà sử dụng á các bạn sẽ mở vào ổ cắm sạc này các bạn sẽ diêm trực tiếp vào ổ cắm hẹn giờ và cái vỗ điện đây tiếp theo là bấm thời gian ở đây thì các bạn lưu ý một điều á khi mà chúng ta sử, dụng ổ cắm hẹn giờ này á các bạn phải học pin này trống đây nếu mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà vẫn đi pin trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm này bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp cận trong bếp thì uh, như vậy tôi nói á ở que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra nên nhiều khi các bạn rang xào nhúng ăn á mà cần nhiệt độ cao á thì khi mà ở nhiệt độ đó bếp sẽ tự động khóa ra lại nó sẽ rất là bất tiện nên là bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ đặc biệt thiết kế sẽ có thêm tính năng rang xào ở đây đây đây là công tắc để mà bật chế độ tính năng rang xào bật qua phía bên trái là bật uh, là uh, đây là on đây phía bên tay trái và bên tay phải là off đây on đây thì khi mà bạn bật tính năng rang xào này lên á thì cái que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ á, từ hai trăm rưỡi lên đến 450 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại